mình xin hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm vẽ à, mặt Rotex thì à, các bạn trước tiên phải tải tải phần mềm Rotex ờ, các bạn crack nó xong rồi à, mình tải thêm file thư viện về có thể dùng được nha đó thì bản mình dùng là bản 8.8 thì bây giờ mình sẽ tạo một cái file để hướng dẫn thì mình có một cái mạch ờ, nguồn đôi để hướng sẽ là như thế này thì à, mình à, muốn lấy linh kiện mình là chữ B này Đó. nhấn keyword thì à, luôn luôn là mình sẽ có cái chân domino để cấp nguồn như là lấy nguồn ra thì domino mình sẽ lấy mình từ khóa là t block Đó, mình sẽ lấy ba chân và hai chân sẽ lấy một đôi mình sẽ lấy hai uh, hai loại xe. từ khóa thì mình sẽ lấy ra dễ dàng vậy thôi mình sẽ lấy con diode cầu thì mình à, nhớ chữ diode diode thì nó sẽ ra mấy cái dạng diode này khó tìm hơn thì cũng lấy diode cầu thì à, sẽ à, tìm từ khóa là bridge này nè chở chở rồi chở nè chở thì mình lấy cái này lấy à, đổi giá trị nó sao các bạn đổi giá trị các bạn nhấn đúp vào con này đó. này là đổi tên đó lấy à, hai con hai con tụ lớn lớn này tụ là tụ à, hai ngàn hai đúng không nhập giá trị thôi các bạn muốn kéo thì các bạn nhấn chuột phải xong các bạn nhấn ra ngoài rồi cầm mình kéo thôi kéo chuột trái rồi mình lấy uh, ground thì mình nhấn vào đây chọn round rồi rồi tiếp đến là mình vẽ ra cái đường ra đường ra này vào uh, ờ, nguồn dương hết đúng không T nha mấy bạn mình nhấn ở đây để đây video này mình kiếm số sợi dây nha rồi giờ mình đặt con ờ, tụ vào thôi bạn nắm chuột chọn nó cho nó đỏ xong rồi nắm kéo nó đi đâu cũng được rồi chọn mình quay nó cái đầu mà không có gạch gạch này là cái đầu dương còn cái gạch gạch này là đầu âm nha cấp rail vào ở đây đấy là mình à, chọn à, tìm hai hai hai loại tụ này tìm ra một con nè một hai tìm uh, tụ 10 u nè thì mình nhấn là 10 u chọn loại 50 v đi nó sẽ ra các bạn muốn chọn ờ, tụ phân cực thì các bạn nhấn thêm là ra đi rồi có thêm chữ L nữa nha mấy bạn chữ L ở đây đây là con ờ, tụ 0,1 UF 0,1 thì ờ, thường mình search 0,1 không biết nó ra hay không các bạn nhớ thêm là radio cho nó dễ tìm nha đây à, nó ra 100 n luôn nè là 100 nano nanofarad nè biến trở biến trở một con tụ 10 mình lắp con tụ 10 vào trước đi hay à, không chưa lấy biến trở nha biến trở thì các bạn có từ khóa là post gạch gạch nói hg thì à, đây là cái con mặc định của thư viện thì nó không có bcb thì à, nếu mà các bạn muốn cần bcb thì các bạn phải vẽ tạo nó mình có tạo trước rồi mình dùng cũng khá nhiều đây đứng chở ở đây à, ở đây không phải đây con này xin xuống đi rồi bây giờ mình nói hai chân này lại đây rồi mình nói cái chân này xuống đây cấp ground cho nó tạo xong rồi mình nói với diode rồi diode thì nó sẽ ra đây mình chọn mình cứ nhấn diode thì nó sẽ ra mình quay nó lại đây. rồi diode nói ở đây rồi con chở nãy mình có chở ở đâu đây chọn chở đi đi rồi sau đó mình đổi giá trị nữa 240 240 xong rồi à, tụ 10 10 u đây u xong rồi tới à, tụ một u mình sẽ tìm thêm một u web 50 con gấp dạ. à, nó ra để mình lấy thì à, để mình lấy con này rồi nè cấp vào chân một đi các bạn cứ cấp theo một cái thứ tự nhất định thì dễ nhớ thôi rau đó rồi tới mấy chân này chân này thì mình sẽ ra một hai cái thì, à, hồi nãy mình lấy là t block 3 nè giờ mình cắm nguồn âm đúng không nếu mình cầm nói gì thì cũng không có gì nhưng mà thấy nó dài dài sao nên là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đặt tên tạo một cái thì mình nhấn đúp vào sẽ tạo một cái dây đó có cái tròn tròn này nè rồi mình nhấn vô cái phần âm này nha âm thì vẫn là có con tụ đem hai con này lên nha phần âm thì gồm có là tụ 100 với tụ 10 và tụ 2002 tụ âm thì mình lấy hai con 2002 trước 2002 U 50V đó sẽ có thôi Tá aí. qua à, khi nãy mình có lấy tụ 10 và tụ 100 rồi nè tụ 10 ở trước đó. đó các bạn làm mà làm quen thì các bạn đảo nó như vậy quen tay như mình thôi sẽ nói ra đây tạo một cái dây như khi nãy mà mình làm đây mình tạo một cái dây vậy thì mình hồi nãy mình đặt tên là cái nguồn âm vào đây đúng không thì mình sẽ vô chữ lbl tiếp nhấn vào ghi chữ âm đó rồi bây giờ mình sẽ kỹ chỉ cho các các bạn cách đặt tên thứ hai đó là đặt bằng à, cách là mình nhấn chữ e chọn vào mình nhấn chữ e nha đó nét bằng vậy nó sẽ đếm từ 1 và khoảng cách mỗi lần nhảy nó sẽ là một đơn vị 1 2 3 4 5 6 gì đó rồi mình ok mình nhấn đó rồi rồi hồi nãy mình tạo là đây 5V đây là trừ 5V nè trừ 5V nè nó sẽ hiểu là cái này qua đây cái này qua đây còn cái âm này nó qua cái đây ok chưa giờ mình còn thiếu là thiếu ờ, đèn báo tín hiệu thôi nè có nguồn thì mình sẽ cấp vào uh, đây tới con led led thì ờ, hai chân nó nhỏ khỏe có tụ n đi ờ, cỡ đó à. rồi mình ờ, để nó vô đây rồi corel đó rồi mình kiểm tra lại ha kiểm tra lại đủ hết chưa reo reo nè reo nè reo reo reo đủ hết là được mấy chân này kiểm rồi rồi bây giờ thì à, rồi bây giờ mình sẽ qua vẽ PCB là vẽ phần à, để mà mình in ra cái file cái cái file để mà mình à, đem ủi mặt thì mình chọn cái này cái này là cái schematic là cái này còn cái này là cái PCB còn cái này là file 3D mình đã vẽ hiểu phải xong cái PCB này mình mới mới hiện ra cái này được rồi giờ mình bắt đầu mình chọn mình chọn cái ô vuông này vẽ một cái ô bao nhiêu tùy tỷ đi vuông to to xíu rồi mình chọn nhấn chuột phải chọn chain layer rồi chọn ball đó rồi mình chọn vào tool auto laser rồi tất cả ok sự tự động mà nó nhảy cái linh kiện ra cho mình mình khỏi cần mình khỏi cần vào đây mình lôi rồi bây giờ nó sẽ là thứ tự là G1 là vào đúng không G1 nè G1 rồi tới G3, G4 mới tới G2 theo thứ tự thì cho dễ nhớ nè 1 G3 C14 đúng không C14 này Đó, mười bốn là con LED rồi tiếp đến là xóa mấy con này để cho nó bớt dây đi nhìn hơi ngáo <laughs> rồi Đó. giờ mình sắp cho nó làm sao đây ta sắp đây period Say ada T30 đi rồi xây đồ bất tầm hết 30 30 luôn rồi đi đi hy vọng là đi dây được nếu không là các bạn phải sắp xếp lại mà các bạn nói dây đợi thêm lâu vậy chắc ờ, đi không được quá à. máy sinh khoảng vài giây nhiều vậy 4 à? giây check mạch này mình không ngờ là cái mạch này nó khó đi dây tới vậy luôn rồi thì mình đã đi dây xong thì các bạn đi dây thành công thì nó sẽ báo ở đây là no crc euro và no drc euro nha thì à, tiếp đến đó là sẽ mình mình mình sẽ chỉnh cái cái khung bo này lại cho nó nhỏ nó vừa thì à, mình chụp phải vào chụp phải ra ngoài khoảng không rồi mình lấy ngay cái chỗ này nè chỗ chấm uh, chấm xanh này mình kéo đó. cái này kéo vào cho nó đẹp đẹp tí rồi tiếp đến là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà phủ ờ, phủ đồng phủ đồng cái mặt bo này thì hiện tại cái mặt cái bo này thì đi dây nó sẽ ra mà mấy cái đường dây này thôi nếu mà các bạn rửa rửa đồng đó, thì nó sẽ rất là tốn cái dung dịch rửa thì mình phủ đồng thì nó sẽ tốn một phần nhỏ hơn thôi đó bây giờ mình phủ đồng thì mình chọn chữ dấu chữ T này nha son mode nè chuột trái mình chọn cái nguyên cái bo này đó rồi mình chọn là cái này á, là các bạn có phủ đi hay không nha hoặc là chân một chân hai hay là chân âm gì đó đó thì uh, thường uh, thường là cái mạch in hai lớp thì mình sẽ chọn phủ đi còn mạch này một lớp thì mình uh, hay chọn là không không có phủ cái đường dây nào hết để mà khi mà ví dụ mình bị hư một dây nào đó nói là cái khoảng không đồng đó mình nối dây vào chế lại rồi nha này là mình chọn quá bottom nè rồi cái này là cái khoảng cách giữa cái uh, lớp phủ với cái lớp dây mình chọn 20 th đi Đó, rồi ok nha sẽ rộng hơn khi nãy rồi vậy bây giờ thì à, chúng ta tiến hành là xuất cái đây các bạn có thể xem cái file 3D à, ở cái cái chỗ này cái kế PCB này 3D à, Visualizer bạn xuất cái file để mà các bạn in mạch ủi nha thì mình sẽ vào output đây output mình chọn spot graphic rồi các bạn chọn xuất file à, Adobe PDF file đó thì à, các bạn chọn hết bỏ cái cái nào có top các bạn bỏ hết đó. tại vì mình chỉ làm mặt dưới thôi rồi rồi bây giờ mình chọn cái chỗ để mà mình à, lưu cái file thì mình lưu là file à, d dbrotext một đôi nha ok rồi vậy là đó thì cái file cái file để ủi mạch nó sẽ ra như vậy thì các bạn ra ra ngoài tiệm các bạn à, các tiệm điện tử các bạn nói cho em in mạch ủi thì người ta sẽ hiểu rồi các bạn in chỗ mình in thì có là hai loại giấy là giấy vàng nó mỏng nó nó mỏng nó dễ ủi nhưng mà nó dễ bay cái lớp này và giấy trắng giấy trắng thì nó dày hơn nó khó ủi nhưng mà nó giữ lâu được cái hình này thì nếu mà các bạn mới làm hay các bạn ờ, kêu người ta in giấy vàng đi cho nó dễ ủi hơn các bạn cố giữ kỹ mấy cái đường này còn các bạn đã có kinh nghiệm ủi thì các bạn chọn giấy trắng đi để mình để lâu thì nó cũng không có bị bay đi mấy cái lớp đen đen này rồi vậy thì à, video của mình đến đây là kết thúc thì à, hẹn gặp các bạn vào những video tới à, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chào